của SEA Games năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em ta có thể tham gia đầu tư ở trong những cái trận đấu này thì trước đó anh em đang xem video yêu quý hãy để lại cho chúng một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để chúng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thể xem và tham khảo thì trước đó trước khi mà đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon là chắc ăn nhất ấy, thì anh em cùng mình xem qua những cái mã kèo nhà cái sẽ đưa ra cho trận đấu này như anh em có thể thấy đây thì ở trong trận đấu giữa Campuchia đối đầu với Indonesia thì à, đội khách là Indonesia sẽ đưa ra mức chấp lên tới là một trái hòa trước đội chủ nhà là Campuchia anh em bỏ một vào Campuchia sẽ được 0.67 và cùng đó anh em bỏ một vào Indonesia ở mã kèo là một trái hòa thì sẽ là một ăn 0.1.09 à, còn về kèo tài xỉu toàn trận thì được niêm yết ở mức là 2.75. Anh em bỏ một vào kèo tài sang được 0.81 cùng đó bỏ một vào kèo xỉu sang được 0.95. Cũng như là kèo cực chấp hiệp 1 thì sẽ là Indonesia chấp 0.25 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25. Như anh em có thể thấy ngoài những cái má kèo cược chấp cũng như là má kèo tài xỉu và má kèo hiệp 1 thì trên trang còn có những cái má kèo liên quan đến tỷ số cũng như là những cái má kèo tỷ số cách biệt dưới xích lưới cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn à, bàn thắng lẻ chắn cùng với đó hai má kèo đó là má kèo à, tài xỉu uh, phạt góc cũng như là thẻ phạt thì ờ, những cái mã kèo uh, phạt góc cũng như là thẻ thì hai mã kèo đó nhà cái sẽ niêm yết từ ờ, vài tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia đấu tư sau còn hiện tại ở trên trang thì chưa niêm yết ở những cái mã kèo đó thì hiện tại chúng ta chỉ có một số mã kèo sớm như là kèo cực chấp kèo tài xỉu cũng như là những cái kèo liên quan đến tỷ số thì hiện tại anh em nào còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể, tự do và tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ với Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên à, trang như thế nào và đầu tư ra sao để có lợi nhuận nhất để anh em có thể nhanh chóng về bờ chứ nếu mà anh em chơi qua thầu cò chưa nói đến việc thắng thua thì anh em đã mất tiền like thì chú ý cho bọn nó rồi như ở má kèo là anh em kết Indonesia chấp một trái hòa anh em ăn được cái má kèo này thì anh em ăn trên chai sẽ là 1.09 nhưng mà ngoài thầu hay có chắc chắn nó chỉ cho anh em ăn là uh, ờ, 0.90 là thôi chính vì vậy cái việc mà anh em mất là mất uh, ờ, 0.2 thì cái phần đó đi đâu là tiền like tiền phí của bọn nó như vậy rất là thiệt thòi cho anh em cũng như là anh em phải vô một má kèo rất là sớm trước giờ môn lăn 1 đến 2 tiếng đồng hồ thì những cái lúc đó có thể những cái má kèo chưa chính xác bởi vì những cái thông tin lúc đó anh em có được uh, chưa phải là thông tin chính thức thì ờ, rất là thiệt thòi cho anh em như vậy mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư cũng như là một nhóm chơi một người quân sư có thể đưa anh em về bờ còn uh, bây giờ anh em cùng mình quay lại những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em có thể thấy hiện tại ở trong cái bảng A thì à, Indonesia đang đứng ở vị trí thứ nhất sau khi mà trải qua 3 vòng đấu thì hiện tại đang có cho mình trọn vẹn là 9 điểm và cùng với đó là 11 bàn thắng và không để thủng lưới một cái bàn nào hết. Còn bên phía phần sân của Campuchia thì anh em thấy là đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ ba sau khi mà trải qua 3 vòng đấu thì đang có cho mình là một trận thua, một trận hòa và một trận thắng và chỉ có vỏn vẹn là 4 điểm số mà thôi đã dạ, đang đứng ở xếp thứ ba dưới Myanmar với Myanmar thì đang có cho mình là hai trận thắng và một trận thua chính vậy ở Myanmar có hiệu số điểm số có nhiều hơn phần sân của Campuchia là hai điểm thì anh em có thể xem qua những cái trận đấu gần đây phần sân của Campuchia thì đã có một trận thua 2-0 trước uh, Myanmar thì trong cái trận thua đấu với ờ, U22 Myanmar ở cái vòng đấu vừa qua thì Campuchia đã bất ngờ để thua chóng vánh với tỷ số lên tới là 2-0 ở trong cái trận đấu này thì hiện tại cơ hội đi tiếp của u 22 Campuchia là vẫn có nhưng mà uh, đội bóng của đội chủ nhà là đã không còn cái quyền tự quyết khi mà ở cái thời điểm hiện tại thì họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 4 điểm số mà thôi. Chính vì vậy uh, dù cho là U22 Campuchia có được uh, thắng ở trong cái trận đấu này đi nữa thì nếu như ở trận đấu sớm của U22 Myanmar có được 3 điểm trước U22 Philippines thì thay cho của đội tuyển Campuchia sẽ phải nói lời chia tay với cái giải đấu này. Còn ở phía bên kia trên tuyến á, thì U22 Indonesia đã toàn thắng cả ba trận đấu hiện tại và ở trong cái vòng bảng thì à, ngay lúc này họ đang ngồi chiếm trệ ở trên cái vị trí đỉnh của cái bảng xếp hạng năm nay cũng như là uh, hiện tại đang bỏ xa vị trí thứ hai là U22 Myanmar với ờ, tỷ số là 3 điểm và hiện tại uh, là đang có nhiều hơn đối thủ hiện số bàn thắng lên tới là 13 bàn à, à, xin lỗi em là 11 bàn và điều này cũng đồng nghĩa với việc là cho dù ở trong trận đấu cuối cùng này in ờ, U22 Indonesia có thua với cách biệt lên tới là 10 bàn đi chăng nữa thì họ vẫn là cái tết bước vào bán kết với cương vị là đội bóng ờ, đứng ở đầu cái bảng của bảng A mà thôi. Vì vậy nhiều khả năng ở trong cái trận đấu tối nay khi khi mà huấn luyện viên của thầy trò Mario ấy, chỉ đưa ra những cái cầu thủ dự bị ra sân thi đấu và dướng sức cho các cái ờ, cầu thủ chính của cái đội bóng để có thể có một đội hình trọn vẹn nhất vào cái vòng đấu ở trong cái vòng bán kết ấy, là một điều hoàn toàn có cơ sở xảy ra trong trận đấu này và anh em có thể thấy trước đó thì uh, à, ờ, U22 Indonesia thì đã có một số trận thắng lên tới là 5-0 trước Myanmar và trận thắng 3-0 trước Philippines. Còn bên phía phần sân của Campuchia thì lại có một trận hòa chật vật trước Philippines và có một trận thắng à, trước kẻ lót đường đó là Đông Timor với tỷ số là 4-0. Còn à, ở trong lịch sử thi đấu anh em thấy phần sân của Indonesia thì thắng Campuchia với tỷ số là 2-0 ở cái lượt năm 2019 và năm 2017 thì Indonesia cũng thắng với tỷ số là 2-0 thì anh em thấy về cái mặt mà hiện tại phong độ hiện tại thì cũng Indonesia nhỉnh hơn khá là nhiều phần sân của Campuchia cũng như về à, cái việc mà hai thằng này đối đầu với nhau ở trong cái lịch sử thi đấu ấy, thì hai trận thắng thì đều thuộc về phần sân của Indonesia chính vì vậy cái việc mà trong trận đấu này việc mà Indonesia có thể giành chiến thắng trước Campuchia là một hoàn toàn có uh, có cơ sở xảy ra trong cái trận đấu này. Vậy thì anh em thấy ở đây thì hai thằng này mà thi đấu thì sẽ có 10 trên 10 trận đấu là có ít hơn 4,5 thẻ và cùng đó là phần sân của Indonesia thì 8 trên 8 trận đấu đều có trên 2,5 bàn thắng cũng như phần sân của Campuchia thì chỉ có 6 trên 8 trận đấu mà thằng này thi đấu là có trên 2,5 bàn thắng mà thôi thì liệu rằng với những cái thông tin như vậy thì ở trong trận đấu này má kèo nào sẽ là má kèo anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này thì anh em có thể xem qua khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Indonesia là một trái hoa thì như lúc nãy mình đã nói với anh em á thì ở trong một trận đấu mà không có nhiều ý nghĩa với U22 Campuchia thì thầy trò huấn luyện viên của Indonesia với một cái kết thúc của trận đấu là hòa hoặc là không thua ở trong trận đấu này là quá tốt rồi. Chính vì vậy, cái việc mà U22 Indonesia đang chấp đối thủ lên tới là một trái ở cái kèo châu Á này ấy, thì đây là tỷ lệ rất là mạo hiểm để anh em có thể đầu tư vào Indonesia. Chính vì vậy ở trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là Campuchia được chấp ở trong trận đấu này. Nhưng anh em có thể nằm vào má kèo là uh, Indonesia chấp 0.75 để anh em ăn có thể nhiều hơn nếu anh em nằm ở trong mức chấp là một trái hòa thì chỉ ăn là 0.67 mà thôi thì hiện tại mình sẽ đưa ra mã kèo là uh, Indonesia chấp 0.75 và anh em nằm vào mã kèo là uh, Campuchia được chấp ở trong trận đấu này và cùng với đó ở mã kèo tài xỉu hiện tại đang được nghiêm yết ở mức là 2.75 thì anh em có thể thấy là có cả mã kèo là tài xỉu 3 thì ở trong cái trận đấu này thì cái trường hợp á, mà ở cái trận đấu sớm của U22 Myanmar có được cái chiến thắng thì dù cho là U22 Campuchia có thắng được U22 Indonesia với bất kỳ cái tỷ số nào đi nữa thì họ cũng sẽ bị loại cho nên ở ngay cái lúc này thì U22 Campuchia sẽ không còn cái động lực để thi đấu trong khi đó phần sân của U22 Indonesia chỉ cần một trận hòa hoặc là một trận ờ, không thua để có thể dưỡng sức cho các cầu thủ quan trọng còn lại là quá là đủ còn ờ, ở trong trường hợp mà U22 Myanmar để thua với tỷ số cách biệt ấy, hoặc là bị cầm hòa bởi UE2 Philippines thì lúc đó thì chỉ cần UE2 Campuchia có được 3 điểm trước UE2 Indonesia không cần quan tâm đến uh, cái số lượng bàn thắng thì uh, họ có thể uh, có được cái tấm vé đến bán kết bởi vì nếu mà xét về hiệu số bàn thắng thì U22 e Campuchia vẫn đang nhỉnh hơn phần sân của U22 e Myanmar đến tới là 4 bàn ở trong cái bảng xếp hạng của bảng A năm nay chính vì vậy ở trong trận đấu này mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là má kèo xỉu ở trong trận đấu này anh em có thể nằm cho mình vào cái má kèo xỉu 2.75 hoặc là xỉu ba hoa tùy anh em cảm thấy má kèo nào là má kèo an tâm hơn còn hiện tại thì mình sẽ đưa ra à, chốt lại cho anh em là má kèo ở trong trận đấu này sẽ là Campuchia được chấp à, 0.75 cùng đó là má kèo xỉu 2.75 ở trong trận đấu này và đây là video mình nhận định sớm về trận đấu giữa U2 Campuchia đối đầu với U2 Campu Indonesia để anh em có thể xem và tham khảo chứ chưa phải là mã kèo cuối cùng. Mình chốt cho anh em có thể tham gia đầu tư. Những cái mã kèo cuối cùng thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm của Việt Dũng thì anh em có thể liên hệ cho mình qua tele a còng Dũng suy kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là ờ, đưa anh em những mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất để có thể về bờ một cách nhanh nhất cũng như là một cái ờ, trang chơi để anh em có thể tham gia đầu tư bất cứ lúc nào chứ không còn phải phụ thuộc vào những thằng thầu đồng cỏ ở ngoài để anh em vừa mất tiền lai tiền phí mà vừa uh, không chắc chắn vào những cái mắc kèo anh em đầu tư thì video của mình xin uh, phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh vì dùng bóng đá cũng như là dùng xoay kèo chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư hẹn gặp lại anh em